đây là ngoại thất bên ngoài của bếp đây thì những cái lỗ lưới phía sau bếp á, và bên dưới á, thì đã được tôi bọc lưới chắn lại rồi để tránh đi trường hợp chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta nên là các bạn có thể yên tâm về cái vấn đề đấy khi mà các bạn mua bếp về nhà bên trong hộp nướng á, thì chúng ta sẽ có mâm và bình nước bằng inox đây thì tính năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem đó chính là tính năng khóa ga khi tắt lửa thì tôi sẽ mở cùng lúc hai bếp nấu lên và một bếp nướng các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh đẹp đây thì tiếp theo tôi sẽ bật nhỏ ngọn lửa này lại để có thể dễ thổi để có thể thao tác tính năng là khóa ga khi tắt lửa thì uh, sau khoảng từ 5 cho đến 7 giây que cảm biến của bếp nó sẽ nhận được tín hiệu lửa đã tắt thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại đây bếp đã tự động khóa ra kèm theo thông báo là tiếng bếp đây nếu như mà các bạn chú ý lắng nghe thì các bạn sẽ nghe một tiếng tạch của le ờ, của bếp đó, nó đã đóng lại thì có nghĩa là bếp đã tự động khóa ra thì ở một số nơi bán khác họ cũng có quảng cáo đây là cái tính năng chống trào hàm ý khi mà các bạn nấu nước á, mà nước nó có trào ra bên ngoài á, thì nó sẽ chạm vào cái đầu chia lửa này đây khiến cho lửa tắt nhưng mà các bạn chú ý một điều á, là cái đầu chia lửa này đây nó nằm cao hơn là cái bề mặt biếu của chúng ta nên nếu mà có xảy ra tình trạng nước nó, nó có trào bên ngoài á thì khả năng mà nó chạm vào đầu chia lửa này khiến cho lửa tắt á, nó cực kỳ là thấp nên những nơi mà họ quảng cáo đây là tính năng chống trào á, là không có hề đúng cái nguyên nhân chính mà khiến cho lửa tắt á, thì chỉ có thể là do gió thổi mạnh qua thôi cảo clip thì nó phá ra đây công tắc thì vẫn mở bình thường tính năng tiếp theo tôi sẽ thử là khóa ra khi nước cạn nồi thì tôi sẽ sử dụng hai cái miếng sắt này đây để ờ, thay thế cho hai cái đáy nồi ở cái quay cảm biến này á thì nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì biết nó sẽ tự động khóa ra lại thì ở bên dưới đáy nồi của chúng ta nhiệt độ nó phải cần đạt là trên 300 độ thì bếp nó mới tự động khóa ra thì nếu như mà các bạn muốn thử cái tính năng mà khóa ra cái nước cạn nồi này ở nhà á thì các bạn nên sử dụng những cái loại nồi nó có cái đáy dày á các bạn không nên sử dụng những nồi đáy mỏng vì những cái nồi đáy mỏng á nó rất là dễ tản nhiệt và khi mà có gió thổi qua á, thì nó sẽ rất dễ làm nguội cái đáy nồi đi thì nhiệt độ chỉ có thể dao động ở mức từ 200 cho đến hai rưỡi thôi thì các bạn thử tính năng này á, thì bếp sẽ không thể nào khóa ra được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 thì tổng bên trái của tôi đây là 300 đây thì tổng bên phải của tôi là 290 đây thì tùy vào cái vị trí mà cái nhiệt độ nó sẽ khác nhau đây phía bên phải đã ờ, tự động phá ra lại sau tính năng là nước cạn nồi phía bên trái cũng đã tự động phá ra đây bếp đã khóa ga công tắc thì vẫn mở bình thường thì để mà khắc phục vấn đề về pin á thì tôi sẽ thay thế sang cái pin đại bên trong học pin đây tôi sẽ thay thế cái pin đại đó bằng một cục nguồn 3V đây là cục nguồn 3V đây với cái đoạn dây dài 3 mét đây thì với cái nguồn 3V này á, thì các bạn có thể ghim vào bếp để sử dụng trực tiếp mà không cần đến pin bên trong bếp á, thì tôi cũng làm sẵn một cái đầu chờ đây để các bạn có thể một nguồn 3V này vào thì các bạn mình ghi ổ điện ghi vào cái đầu chờ này thôi đây chúng ta lấy pin ra bên ngoài đây. biết sử dụng dùng bao hoạt động bình thường thì ờ, đối với con bếp này á thì chúng tôi sẽ có tặng kèm một cặp pin đây đây một cặp pin nó, nó có sẵn đi kèm với bếp đây thì cặp pin này á các bạn có thể ờ, để dự phòng sử dụng cho những trường hợp chẳng hạn như là nhà các bạn bị mất điện bị cúp điện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 và nhấn nút chọn thời gian đây thì các bạn lưu ý một điều á khi mà các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ ở đây thì cái học pin chúng ta lúc nào các bạn cũng phải để chống các bạn không được để pin bên trong thì nếu như mà các bạn để pin bên trong mà các bạn sử dụng ổ cắm hẹn giờ này á thì khi mà hết thời gian ổ cắm á, thì bếp nó cũng sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn cái nguồn điện điều tiết vào bên trong bếp nên là các bạn nhớ lưu ý điều này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 ở đây thì chúng ta sẽ có nắp che chiên lửa bằng nắp đây với loại nắp che này á, các bạn có thể nấu nướng thoải mái thời gian dài mà không sợ bị xảy ra tình trạng ờ, là bị ờ, rỉ sét hay là bị bể đối với những cái nắp che mà nắp nắp che bằng, ờ, bằng sắt á thì khi mà các bạn sử dụng một thời gian dài á nó sẽ xảy ra tình trạng là bị mục bị bể bị hư hỏng đi còn đối với nắp che bị nắp nắp này đây các bạn có thể nấu nướng thoải mái mà không sợ nó bị xảy ra tình trạng như vậy đây bếp đã tự động khóa ra sau cái thời gian hiện giờ cho cắm đây đây bếp đã khóa ra công tắc hoạt bình thường nha thì cuối cùng ở đây á, chúng ta sẽ có đây là tính năng rang xào đồ khô rang xào đồ khô như thế nào vậy đó khi mà các bạn chế biến những món rang á, hoặc là xào mà các bạn cần đến cái nhiệt độ cao á, thì các bạn sẽ sử dụng tính năng này như ban nãy tôi cũng đã nói á, ở qua cảm biến này đây nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp nó sẽ tự động khóa ra nên khi mà các bạn rang hoặc xào á, thì các bạn sẽ cần đến nhiệt độ cao nó là khoảng ờ, tầm 300 độ á, thì các bạn sẽ sử dụng tính năng này đây để mà sử dụng á, thì các bạn chỉ việc nhấn vào nút này thôi nhấn vào khoảng ờ, từ 3 đến 5 giây đây khi đèn hiện ánh sáng đỏ như thế này